không hỡi em Con chim nó hót van đầu hè Em thấy gì không hỡi em Con chim nó hót trên cành tre hót đi chim hót đi chim hót cho mặt trời hồng quê ta hót đi chim hót đi chim hót cho đời nhọc nhằn trôi xa chim trên đồng chim trên non chim tung cánh xóa tan sương mù chim trong hòn chim trong tim ôi thương quá tiếng chim việt nam hót đi chim hót đi chim hót cho mặt trời hồng quê ta hót đi chim hót đi chim hót cho đời nhọc nhằn trôi xa trên sân anh Xin như áo mới em ngày nào Hoa nắng hồng trên quê anh Xin như mã thăm em ngày say Nắng lên đi, nắng lên đi nắng lên hồng nụ cười quê em nắng lên đi nắng lên đi nắng lên hồng mà mà xanh thêm họ tim người họ yêu thương họ thơm ngát thế gian thêm buồn họ trên đồi họ trên môi ôi thương quá cánh hoa việt nam nắng lên đi nắng lên đi nắng lên hồng nụ cười quê em nắng lên đi nắng lên đi nắng lên hồng rộn mà xanh thêm chẳng san người trên mỗi hoa chẳng lên tiếng hát vui đêm ngà chẳng san người trên non xa chẳng xua bóng tôi trong hồn ta sáng lên trăng sáng lên trăng sáng cho người tìm về bên nhau sáng lên trăng sáng lên trăng sáng cho tình người nợ đêm sâu chẳng muôn đời chẳng muốn nơi chẳng đem bóng mắt cho muôn người chẳng thanh bình chẳng yên vui ôi thương quá anh chẳng việt nam sáng lên trăng sáng lên trăng sáng cho người tìm về bên nhau sáng lên trăng sáng lên trăng sáng cho tình người nợ thêm sâu bao nhiêu đèn bao nhiêu hoa bao nhiêu nến thắp lên trong hồn yêu quê mẹ yêu quê cha yêu luôn những mái tranh làn xa thắp tim lên thắp tim lên thắp cho người dậy mà trong ta thắp tim lên thắp tim lên thắp cho mặt người dậy trong ta yêu thương người yêu thương ta yêu luôn những thú hoan rừng già yêu bạn bè yêu quê ta ôi thương quá trái tim việt nam ôi thương quá trái tim việt nam ôi thương quá trái tim việt nam